Xin chào anh chị nhà đầu tư. Vào chiều ngày 25 tháng 11 năm 2022, trên mạng đã lan tỏa cái tin đồn rất đáng chú ý, đó là Hòa Phát đã thâu tóm hai cái dự án bất động sản của Phát Đạt tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngay lập tức cái thông tin này đón nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt của các cái nhà đầu cơ thạo tin và họ cho rằng cái điều này sẽ có tốt cho cả hai doanh nghiệp này. Vậy điều này có thể xảy ra hay không? Thì để trả lời câu hỏi này thì đầu tiên chúng ta phải xem về cái sự khó khăn của phát đạt. Thì như chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều lần, phát đạt hiện nay thì gặp khá nhiều khó khăn liên quan đến hơn 2.800 tỷ trái phiếu phát hành có áp lực là phải thanh toán, phải trả và tổng nợ là khoảng 5.300 tỷ. Và phát đạt thì cũng bị dư bán sàn cổ phiếu lên đến kỷ lục 140 triệu cổ phiếu mà chưa được giải cứu do họ dùng tới 182 183 triệu cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho cái việc vay ờ, phát hành trái phiếu cũng như là vay tiền. Thì ờ, điều này là về phía phát đạt là có thể xảy ra. Thứ hai về phía Hòa Phát có thể xảy ra không thì chúng ta xét hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là năng lực tài chính của Hòa Phát thì hoàn toàn đủ bởi vì tiền tương đương tiền cộng với đầu tư tài chính ngắn hạn của Hòa Phát lên đến 439 39.000 tỷ và hàng tồn kho của nó lên đến 44.000 tỷ. Như vậy là nó có khoảng độ 73.000 tỷ về cái tài sản linh động này. Thì Hòa Phát trong quý 4 năm 2022 đã tích cực việc hạ cái sản lượng xuống, từ đó khiến cho hàng tồn kho có thể giảm là làm nâng tiền. Trong khi nợ vay của cái công ty này chúng ta có thể thấy đây là 53.000 tỷ cộng với 12.000 rưỡi tỷ, tức là khoảng độ 65.500 tỷ thì cái nợ vay ròng của nó thực tế thì đâu đó chỉ khoảng độ hơn 20 ngàn tỷ một chút mà thôi. Trên cái vốn chủ sở hữu lên đến 98 nghìn tỷ, như vậy là an toàn về năng lực tài chính là Hòa Phát muốn chi ra 1, 2, 3, 4 thậm chí 5, 6 ngàn tỷ để thâu tóm là một điều rất đơn giản. Thứ hai, Hòa Phát có mong muốn thâu tóm bất động sản không? Thì câu hỏi trả lời là có bởi vì Hòa Phát trong suốt cả năm 2021 và đầu năm 2022 đã rất tích cực cái việc đi làm việc với các tỉnh để có thể nhận được các cái dự án bất động sản như ở Khánh Hòa, ở Cần Thơ, ở Bắc Giang, ở Phú Yên, vân vân. Thì điều này quả là cơ hội hiếm có cho cái công ty khi mua được những cái dự án bất động sản đất sạch mà giá rất rẻ trong cái điều kiện các doanh nghiệp bất động sản đang khó khăn. Tuy vậy để kết luận là Hòa Phát có thực hiện thâu tóm hai dự án hay không thì cần phải có sự xác minh từ hai bên.